mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị và đây là con đường của căn nhà mình này Một con đường rộng lại đến khoảng 4 mét Và căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu ờ, phố Khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị Một con đường ờ, xe hơi vào được đến tận nhà luôn Và con đường của nhà mình là một con đường ờ, bê tông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 Nhà này thì ờ, sẽ được gia chủ lo tặng một số nội thất kèm theo cũng như là sofa, bàn ăn và có tủ lạnh. Bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có giường, tủ và bàn trang điểm kệ để tivi nha. Một mẫu nhà phải nói là xây dựng rất là đẹp và mới à, Căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị Một căn nhà với xây dựng một trệt và hai lầu hướng nhà chính là hướng Tây và với giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương nha quý vị chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng và một cái diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và xây dựng à, full đất nha và nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi đại với à, căn nhà được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị và cùng em di chuyển vào bên trong để chúng ta tham quan cái nội thất cũng là thiết kế căn nhà mình nha Vâng thì ờ, bên trong chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt này và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị. À, bên trong nữa thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh à, với à, kèm theo kính cường lực nha quý vị. Và khu vực đây thì chúng ta sẽ có cái không gian phòng khách cũng như là khu vực đậu xe máy của căn nhà mình này khá là rộng và rất là đẹp nha quý vị. Ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là lên đến à, à, 10 mét và xây dựng một trệt hai lầu Nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Căn nhà này thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị Rất là đẹp và một mẫu nhà chỉ trong phân khúc khoảng hơn 3 tỷ đồng một xíu Và diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét sổ hồng pháp lý rõ ràng, đầy đủ hết, không có bị quy hoạch luôn nha quý vị. Đấy, với căn nhà mới và được gia chủ tặng những bộ sofa này và hai bên bức tường thì đã được dán những các cái viên gạch rồi và có những các cái ờ, trần à, à, thạch cao và hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng nha quý vị. Rất là đẹp, một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời nha. Đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng à, bếp này cũng như là khu vực à, à, phòng à, vệ sinh Đấy, và không gian phòng bếp của căn nhà mình thì à, được gia chủ tặng những bộ sofa rồi bàn ăn Đấy, với à, bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có sofa, bên trong thì sẽ có bàn ăn nha quý vị Và kết hợp với lại tủ lạnh là LG, hàng LG nha Bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị Căn nhà này thì xây mới và sổ hồng riêng Và với một diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 3 mét rưỡi và dài 10 mét nha quý vị thiết kế rất là đẹp mà tuyệt vời Đấy, với à, ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét thì à, không gian thiết kế à, cũng hợp lý và phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình rất là thoáng và mát này quý vị khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha quý vị và có tủ bếp làm những cái chất liệu gỗ là gỗ cam xe bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị ở bên dưới thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh để sử dụng cho, ờ, cho công năng ở bên dưới tầng trệt của căn nhà mình và đây là toàn bộ những các cái không gian và chi tiết của căn nhà chúng ta này ở khu vực bên ngoài và bên dưới tầng trệt của căn nhà mình nhé quý vị sàn thì ờ, được gia chủ là lót gạch ờ, bóng kiến gạch nhám 60 x 60 và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương tay vịt bằng gỗ cam xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và hai lầu nha Với có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh Có một phòng uh, giặt sân phơi và khu vực uh, phòng thờ bên trên Và ban công, khu vực đầy đủ hết nha quý vị một mẫu nhà xây dựng à, thiết kế rất đẹp này Được gia chủ là tặng giường cũng như là có tủ luôn nha quý vị Căn nhà mới mua chỉ việc là sách ba ly về ở thôi Đấy, với à, khu vực bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có cái không gian phòng vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng, phòng đằng trước và phòng đằng sau nha quý vị. Và chúng ta sẽ có cửa này, cửa là cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nha quý vị. Có vòi tắm hoa sen. Đấy, và khu vực đằng trước đây thì à, chúng ta sẽ được cho chủ là tặng giường kèm theo là bàn trang điểm nha. Đấy, với trên thì chúng ta sẽ có đèn chum và có điều hòa luôn nha quý vị. Rất là đẹp và tuyệt vời một mẫu nhà phải nói là phần khúc hơn 3 tỷ mà diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và nằm trên con hẻm xe hơi và nhà mới một trệt và hai lầu. Căn nhà này thì à, chủ nhà đang rất là cần tiền gấp nên là anh chị khách hàng chúng ta xem quan tâm đến căn nhà này và muốn mua thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Chỉ trong phân khúc hơn 3 tỷ thôi. Và căn nhà này thì đang có giá bán là 3 tỷ 850 triệu đồng nha quý vị Và còn thương lượng cho những khách hàng nào à, nhanh tay và quan tâm thực sự thiện chí mua Thì à, sẽ được à, gia chủ bớt với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương Với giá rẻ nha quý vị Và trên đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ cũng như là có phòng vệ sinh Có vòi tắm đứng Đấy, Và không gian khu vực đằng sau Thì à, chúng ta sẽ có sân phơi Và có khu vực phòng giặt đằng sau của căn nhà mình Nhà thì à, xây dựng một trệt và hai lầu rất là thoáng mát nha quý vị. Có khu vực à, sân phơi và cửa sổ lấy gió lấy ánh sáng rất là nhiều nha quý vị ơi, rất là đẹp nha. Và nhà này thì à, nhà mới có sổ hồng riêng, pháp tờ giấy tờ đầy đủ hết rồi. Pháp lý giấy tờ đầy đủ hết nha. Anh chị khách hàng chúng ta mua công chứng ngay trong ngày được luôn nha quý vị. Và trong video của em đến đây cũng xin kết thúc rồi và cũng như là cuối của video rồi